Đây là con lấy mình quấy ở cánh trơn trơn nhé Cầu mỏ kia con này chạy cầu ok phết anh em ạ thế đấy vẫn còn nha anh em anh em nhìn là dáng bộ con chim này anh em biết đấy vẫn còn mất dậy chạy cầu kia nha em bên này sập mãi một bên này chạy cấu ghê thật con máy quêu như thế sự sập bền mạnh con này đánh khôn nhỉ vẫn cái con mà nấy mình đánh ở cành trơn trơn nhé vẫn đánh kiểu này anh em nhìn bộ con chim là biết lát thì mình sẽ ghép video lại với nhau rộng phê phết đấy ねこんなない。 xong ok nha anh em lì lắm thì cũng phải chết thôi rất là khôn khôn cho mày chết ok nhá x2 rồi nha anh em đây mình để cho anh em xem con bội này Đấy. con này là ché này Một chú ờ, đang bị hành hạ Phải đổi đến ờ, Cảnh thế thứ hai thì nó mới về đội anh ạ Đây Chỗ mình bấy đây Rất là rộng Đây là núi rừng Lạng Sơn đấy Ai gọi vậy nhau kề nhanh em